Nhận định dự đoán tỷ số và soi kèo trận bóng đá Indonesia gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 16 h 30 ngày 29 tháng 12 trong khuôn khổ vòng loại bảng A AFF Cup 2022. Trong loạt trận ngày 26 tháng 12, Thái Lan đã thắng 4-0 trước Philippines, còn Indonesia vùi dập Brunei với tỷ số 7-0. Với kết quả này thì voi chiến và đại bàng Garuda đang chê nhau hai vị trí dẫn đầu bảng A với cùng 6 điểm sau hai trận. Tuy có cùng điểm số nhưng Thái Lan đang tạm thời xếp trên Indonesia do hơn về hiệu số bàn thắng thua với cộng 9 so với cộng 8. Do vậy thì khoảng cách giữa đội bóng đá cũng là rất mong manh. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 29 tháng 12, Thái Lan và Indonesia sẽ gặp nhau trong một trận chung kết bảng A diễn ra vào lúc 16 giờ 30. Indonesia thì có lợi thế sân nhà khi được tiếp đón Thái Lan ở trào lửa Bung Karno. Phát biểu trước báo giới sau trận thắng 7-0 của Indonesia trước Brunei, Huấn luyện viên Sinteyong cho biết tuyển Indonesia chỉ còn hai trận đấu tại vòng bảng và trận gặp Thái Lan rất quan trọng. Sau cuộc đối đầu với Thái Lan, chúng tôi sẽ đánh giá về khả năng vào bán kết và chung kết của đội bóng. Chúng tôi muốn tập trung cho từng trận đấu, giống như là trận gặp Brunei. Tôi xem xét trận đấu đó giống như là một trận chung kết. Các cầu thủ cũng cần phải coi tất cả các trận đấu giống như là trận chung kết. Khi được hỏi về khả năng thắng đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Shin Tae-jong nêu rõ đó là một câu hỏi khó trả lời. Với trận thắng 7-0 của Indonesia trước Brunei, liệu có đảm bảo rằng tuyển Indonesia đánh bại được Thái Lan hay không? Quả bóng luôn tròn, cho nên tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được. Nhưng tôi sẽ chuẩn bị cho các trận đấu một cách tốt nhất có thể. Đứng sau Thái Lan và Indonesia ở bảng A đang lần lượt là Campuchia với 3 điểm, hiệu số 0. Philippines 3 điểm, hiệu số là trừ 1. Còn Brunei là 0 điểm với hiệu số là âm 16. Trong đó thì Brunei là đội đầu tiên chính thức bị loại khỏi AFF Cup 2022. Trận đấu bản lề giữa Indonesia và Thái Lan sắp tới có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tấm vé đi tiếp tại bảng A. Theo đó thì đây sẽ là một trận đấu không khoan nhượng đối với cả hai đội bóng đã từng lọt vào chung kết mùa giải trước đó. Thái Lan và Indonesia không cần phải thắng bằng mọi giá. Với lợi thế hơn đối thủ ở phía sau 3 điểm, cho nên chỉ cần một trận hòa là nhiều khả năng sẽ đưa cả hai đến vào bán kết. Tuy nhiên thì cả hai đội chắc chắn sẽ có những tính toán nhất định để có thể nắm lợi thế trong việc chọn đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới. Phong độ của hai đội là rất cao, cho nên trận đấu này hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá. Xét về lối chơi, cả Thái Lan và Indo đều có thiên hướng chơi tấn công, áp đặt lối chơi lên sân của đối thủ. Cả hai đều tỏ ra khá sắc sảo ở những miếng lên bóng từ biên đầy tốc độ rồi lật vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Ở miếng đánh này, Giới chuyên môn đánh giá Thái Lan cao hơn so với Indonesia nhờ vào khả năng không chiến hiệu quả của các tiền đạo, đặc biệt là lão tướng Terasin Dangda. Đây đang là mũi nhọn mà chắc chắn Indonesia cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Tuy đã lớn tuổi khi bước sang tuổi 34, nhưng Dangda vẫn rất tốc độ và mạnh mẽ trong các pha áp sát cầu môn. Pha bật cao lắc đầu rất điệu nghệ mở tỷ số trước Philippines vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Nhìn tổng thể về chất lượng đội hình, bản lĩnh thi đấu Indonesia cho dù có lợi thế sân nhà nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn Thái Lan một bậc ở cuộc đối đầu này. Vì thế mà nếu Thái Lan rời đất nước xứ vạn đảo với nhất là một điểm cũng không phải là một kết quả bất ngờ. Về phong độ gần đây của Indonesia và Thái Lan Indonesia và đương kim vô địch Thái Lan không chỉ là ứng viên cho hai vé vào bán kết của bảng A mà còn được đánh giá rất cao trong cuộc đua chức vô địch. Cả hai đội đã phần nào chứng minh hình ảnh đó bằng hai trận thắng sau hai trận đã đấu Cả Indo và Thái Lan đều thể hiện công thủ toàn diện khi cùng ghi được 9 bàn thắng. Nếu như Indonesia để lọt một bàn thì Thái Lan thậm chí vẫn giữ sạch lưới cho dù đã đối đầu với một đối thủ khá khó chơi là Philippines. Có thể thấy rằng khả năng săn bàn của Indo là khá đa dạng khi có 7 trên 9 bàn do 7 cầu thủ khác nhau lập công. Hai bàn còn lại do chân sút Egi thực hiện. Con số thống kê đó cho thấy được là gần như các cầu thủ tấn công của đội bóng xứ vạn đảo đều biết ghi bàn. Về phần mình, Thái Lan cũng có khả năng săn bàn đa dạng không kém. Trong đó thì lão tướng Tarasin Dangda vẫn là ngòi nổ quan trọng nhất của nhà đương kim vô địch khi đã có 3 pha lập công trong 9 bàn thắng đội nhà. Nói một cách khác thì cả Indonesia và Thái Lan đều có những màn tổng duyệt hoàn hảo trước cuộc chạm trán lẫn nhau này. Tình hình lực lượng của hai đội cũng rất lạc quan khi mà các cầu thủ trụ cột đều sẵn sàng ra sân. Với đối đầu trong quá khứ của hai đội, Hai đội bóng đã tham dự tất cả các kỳ AFF Cup cho đến thời điểm này. Thái Lan cũng đã chạm trán với Indonesia rất nhiều lần. Cụ thể, cả hai đội đã có đến 14 trận giáp mặt nhau từ năm 1996 cho đến nay nếu chỉ tính riêng ở đấu trường AFF Cup. Lịch sử đối đầu ở giải đấu khu vực cũng đang nghiêng về Thái Lan khi đội bóng xứ chùa vàng thắng đến 10 trận, hòa 1 và thua 3 trận. Đặc biệt đó là Indonesia đã không thắng nổi Thái Lan trong 6 năm qua. Chiến thắng gần nhất của Indo trước Thái Lan đó là ở chung kết lượt đi AFF Cup 2016 vào ngày 14 tháng 12 năm 2016. Những con số thống kê ấn tượng và áp đảo hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan, ít nhiều đã đem đến lợi thế tâm lý cho đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Polking trong chuyến làm khách trước sân Indonesia. Về đội hình dự kiến của hai đội, đội tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Agawinata, Yama, Mangkulam, Ritho, Fevriansa, Suli Tiyawan, Irianto, Malana, Abimanyu, Spazojevic, Janvani. Đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ dự kiến Kittipong, Sasalak, Therathon, Pansa, Sarek, Adisak, Terasin Dangda, Bodin Fala, Krisada Kaman, Supanan, và Ecanis. Nhận định xoay kèo châu Á Indonesia và Thái Lan đang cùng nhau tái hiện lại trận chung kết AFF Cup 2020. Ở đó, Thái Lan đã thành công có được ngôi vị vô địch sau khi giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trước Indonesia sau cả hai lượt trận. Không bất ngờ khi giới cầm quân nảy mực đang đánh giá cao đội bóng xứ chùa vàng ở trận đấu này. Đội hình mà Thái Lan mang đến tại mùa giải năm nay đều rất ấn tượng với nhiều cái tên sáng giá và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể, sau hai trận gặp Brunei và Philippines, Thái Lan đã dứt điểm tới 60 lần, 28 lần trong số đó đi trúng hướng cầu môn, giúp Thái Lan ghi đến 9 bàn, giành 6 điểm và dẫn đầu bảng A nhờ hơn Indonesia ở hiệu số bàn thắng bại. Ở phía còn lại thì Indonesia cũng đang bám sát Thái Lan trên bảng xếp hạng. Chiến thắng hủy diệt 7-0 của họ trước Brunei ở lượt trận mới đây đã giúp đội bóng xứ vạn đảo có được tổng số bàn thắng thua với Thái Lan nhưng lại để thủng lưới hơn một bàn. Có một thống kê đáng buồn dành cho Indo khi mà họ chưa từng có được chiến thắng trước Thái Lan trong 6 năm trở lại đây. Đội khách vẫn đang cho thấy được sức nặng ở cửa cờ của mình. Nên chọn Thái Lan. Nhận định về kèo tài xỉu Những lần đối đầu giữa Indo và Thái Lan trong lịch sử đều diễn ra một cách rất kịch tính và có nhiều bàn thắng được ghi. Minh chứng ở việc là có 9 trên 10 lần đụng độ gần nhất giữa họ đều có tổng tỷ số là từ 3 bàn trở lên. Kịch bản ở trận đấu sắp tới khả năng cao cũng sẽ diễn ra theo chiều hướng bùng nổ bàn thắng khi nhìn vào phong độ và đà hưng phấn đang rất cao của hai đội. Theo giới chuyên gia, người chơi nên cân nhắc chọn cửa tài để có cơ hội thắng kèo cao hơn. Nhận định về kèo hiệp 1 Tuy đã có được chiến thắng ở hai lượt trận vừa qua, nhưng Indo cũng chưa thể quá yên tâm khi mà điểm số của họ là chưa đủ để tạo ra khoảng cách an toàn. Trước một đối thủ mạnh như là Thái Lan, đội bóng xứ vạn đảo khả năng cao sẽ chơi an toàn